ngày mùng 7 tháng 5 thì cũng có nhân duyên lành thì nhi trưởng tại tỉnh xá Ngọc Trường đây cũng có nhã ý thỉnh tôi cũng như thường lệ mấy năm trước thì tôi đi vắng để về Đà Lạt dưỡng bệnh cũng một thời gian gần 3 tháng thì hôm nay đi trưởng cũng có nhã ý thỉnh để tiếp tục giảng pháp cho Phật tử tại tỉnh xã Ngọc Cường đây. Thì hôm nay mới có ờ, sự hiện diện của tôi. Thì quý vị đã nghe cái bài giảng của tôi nhiều lần rồi. Thì tôi xin nhắc lại là đạo Phật thì nó bao trùm hết. Thì sở dĩ có đạo Phật như Phật đản vừa qua, tức là ngày rằm tháng tư trước thái tử Si Đạt Ta thì chưa có đạo Phật chỉ có đạo người trời thôi rồi ngài mới đi tầm đạo sau khi bỏ ngài già bỏ địa ngọc lầu son gác tía vợ đẹp con thơ cha già để đi xuất gia cuối cùng sau sáu năm khổ hạnh năm năm tìm đạo thì sáu năm khổ hạnh cho tiết kiệt sức tôi bây giờ cũng ốm o gầy mòn giống như thái tử sĩ đặt ta đây, <laughs> chỉ còn có xương bọc lấy da thôi thì cuối cùng ngài chết giấc rồi sau tỉnh dậy tỉnh dậy ngài thấy tìm đạo bằng cách khổ hạnh không đi đến đạo quả hồi xưa thì ngài ở cung vàng địa ngọc ngài quá dung dưỡng thì dung dưỡng đưa con người tới cái trì trệ không có cái thức trong sáng còn khi cố hạnh quá kiệt sức thì cái trí tuệ cái thức cũng không có trong sáng được cuối cùng ngài mới tìm con đường trung đạo tức là cái bài pháp đầu tiên chuyển pháp lưng của ngài đó là ở con đường trung đạo không thái quá mà cũng không bất cập tức là mười giới cấm cái nền tảng của đạo phật thì ở đây tôi đã yêu cầu quý vị trả về mười giới cấm đó rồi nhưng mà ở đây trả có năm giới thôi đúng ra năm giới thôi năm cái sau là năm cái hạnh năm giới là một không sát sanh đó là không làm điều ác mà phải điều làm điều lành cái giới sau là rất khó giữ đây là cái hạnh kiểm cái tư cách của một người xuất gia người cư sĩ không có giữ cái này được thành ra đây là cái đền tảng của đạo phật đạo phật còn thì mười giới còn mà mười giới mất thì đạo phật quay mất cả vợ con người khác thì cũng kẹt đấy còn nói dối mở ít thôi nói dối quá nặng cũng ở tù thôi có thể đi tới tử hình đấy thành ra mấy cái giới là rất dễ giữ vì hai mình hai người còn cái hạnh thì quý vị không có hại ai hết á tôi ngồi ghế xích đu tôi thuốc tôi bà chú o thì cũng không ai nói gì tôi được nhưng mà với cái mặt cái áo này cái đầu trọc mà làm vậy là giống người cư sĩ đó, giống người thế tục thôi thành ra tôi làm thì không có hại ai hết nhưng mà cái tư cách người tu và tôi không thể đi đến qua thánh được nó chứa ngại cho con đường thánh quả thì thôi chúng ta nói sơ thôi thành ra đạo phật đó sau khi mà thái tử sri ta thấy rằng con đường trung đạo là đi đưa sắc thân thôi còn cái tâm làm sao đi tới niết bàn thì cái tâm của chúng ta có năm thôi trong cuộc đời có tám khổ thì quý vị cũng trả hết rồi đó thì tôi bắt trả lại đấy mấy cái đó là cái nền tảng mà người phật tử phải nằm lòng năm giới cấm không làm năm điều lành phải làm và cái tiến trình tâm của con người mình đó một là sắc thân hai là cảm giác ba là tư tưởng bốn là ý chí năm là a la gia tức là kinh nghiệm kiến thức ký ức của chúng ta xuyên qua cái sắc thân sáu căn này một là mắt hai là tai ba là lỗ mũi bốn là cái lưỡi năm là cái thân sáu là cái ông sáu bộ phận này phải qua cái tiến trình năm của nó tức là có cái sắc thân là sắc thôi tự thọ tưởng hành thức hoàn toàn thuộc về tâm thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta phải hiểu cho rõ đấy tôi thấy giờ trả trả như vậy chứ quý vị trả bài có nhiều rất thuộc nhưng mà hỏi lại là không biết gì hết học để trả cũng như là trả quỷ thần thôi con người rất thích trả bài hồi trước thì trả không được tới chừng mà cái máy nó nổ rồi thì đèn nó không tắt nhận nút nó cũng không tắt nữa nhưng mà hiểu cho đành nhìn ngẫm cho thấu đáo lấy cái thí dụ trong cái thuộc sống sắc thân của mình thì quý vị làm không được thành ra hôm nay tôi phải lặp lại tôi giảng cách khác tôi thấy là mấy cái kỳ giảng tôi nói thất bại chẳng những thất bại ở đây mà cả vĩnh long tăng ni cũng thất bại cũng giống như quý vị à tôi nói bây giờ tăng ni với cư sĩ bây giờ tôi không muốn dùng cái chữ đó nhưng mà phải dùng thôi làm biến không phải nói làm biến mà đạo phật thì lấy cái tinh tấn là gốc không tinh tấn là không đi tới đạo quả được chúng ta thấy ba phẩm bảy phẩm trợ đạo trong bảy phẩm trợ đạo mà tinh tấn chiếm hết chín phần chính là còn tăng ni cư sĩ bây giờ lấy cái ngược lại cái tinh tấn là cái gì cái làm biến <laughs> làm biến dữ lắm <laughs> học bài thì muốn trả cho thuộc vậy thôi chứ còn cái thực hành vào cuộc sống này không có mà đạo phật là đạo đạo sống đạo thực hành chứ không phải đạo để trả thuộc lòng rồi thực hành ở đâu thực hành qua mắt qua tai qua mũi qua lưỡi qua thân qua ốc sống làm sao mà thấy rõ cuộc sống này đừng có nhiễm ở trong đó đừng có dính mắt nữa mà như thế nào là thấy rõ thì hôm nay tôi muốn nói về vấn đề đó Nghe không? là quý vị phải đi vào con người quý vị qua cái sự hướng dẫn của tôi thì tôi thấy hồi đó tôi học sư phạm nữa thì bây giờ chắc phải trở lại mẫu giáo mà nghĩa là đi từ chút như vậy thôi phải trả mắt do duyên con mắt do duyên sắc trần có hiện nhãn thức à, do duyên lỗ tai do duyên thình trần thinh trần phát hiện nhĩ thức do duyên lỗ mũi do duyên hương trần phát hiện ra tỷ thức à, do duyên cái lưỡi do duyên vị trần phát hiện ra thiệt thức rồi do duyên sắc thân do duyên xúc trần phát hiện ra thân thức thì năm cái này đó thì chúng ta phải học cho rành và giải thích cho rõ ví dụ do duyên con mắt thì con mắt đây là chúng ta kêu là căng. mà khoa học thường kêu á mấy vị đi học đâu nói căng mấy vị không biết đâu mà nói sinh lý là quý vị hiểu à, rồi do duyên căng con mắt tiếp xúc với trần là sắc mà sắc nói nói trần thì quý vị không biết là cái gì mà nếu nói theo khoa học rồi thì kêu là vật lý từ giữa sinh lý và vật lý quý vị cũng không phân biệt được và đạo phật là phải phân biệt cho rành nó là nằm trong con người mình à, mới phát hiện ra nhãn thức mà nhãn thức là cái gì nhãn thức là tâm lý là do duyên con mắt sinh lý tiếp xúc với sắc trần là vật lý rồi mình có địa ngục có ngạ quỷ có súc sanh đầy đủ trong đó để mình dính mắt vào cái nào thì chết đầu thai vào cảnh giới đó Vì thấy nó nó ghi gớm vậy đó mà từ xưa dữ vậy đâu có ai biết gì bữa nay phải rành mỗi khi mình tiếp xúc với sắc trần con mắt mình tiếp xúc mà sắc trần là cái gì nữa cái gì cũng phải hiểu rồi sau tôi bắt trả bài từ chút đó sắc trần tức là con mắt tôi thấy được cái bình thủy thấy được cái bom thấy được cái nhà cửa thấy được sự vật đối tượng của con mắt thì điều kêu là sắc trần cái gì có hình tướng mà con mắt nó có thể nhận biết được thì có đó điều là sắc trần một cái gì là cái tiếng nói mà cái lỗ tai nó có thể nhận nó nghe được thì có đó là thinh trần tiếng chim hót tiếng gà dịch tiếng búa lân tiếng chửi tề tiếng ca giọng cổ tiếng của chó sủa tất cả những âm thanh này đều là sinh cảnh chúng ta phải học cho nằm lòng suốt hàng ngày mà nhiều khi mình chẳng biết gì hết bữa nay chúng ta đi sâu vào đó à, mỗi vị phải trả thì tôi lập trước rồi quý vị sẽ đọc theo tôi giống như lúc mẫu giáo vậy à, rồi ba lần như vậy đó thì tới quý vị tôi chỉ cái thước bản ngay chỗ nào quý vị lọc đời như đó rồi ba lần như vậy là tới từng mỗi người à, mỗi người tôi chỉ đâu ngay cái thước bản đó con mắt sắc trần phát hiện nhãn thức quý vị đọc theo rồi tôi bôi bỏ hoặc tôi che đó quý vị nói thuộc lòng ở trong mình mình chứ không phải trên bản còn đầu nương vào cái bản nếu rồi sao quý vị à, nhìn con mắt này là tiếp xúc sắc trần là chung quanh là con mắt là căn tức là sinh lý sinh lý là địa ngục hữu dáng còn sắc trần là địa ngục vô dáng thành ra sinh lý là có sự sống mà chưa có cái biết còn vật lý là không có sự sống mà không có cái biết luôn thì trong con mình có đủ hết trơn á ngoài có gì là trong con người có đủ cái đó nếu quý vị sống với con mắt thì quý vị đang là ở địa ngục hữu gián thì ở sau này có cái bản về ờ, thập điện <laughs> diêm dương đó ở ngay trong con người này quý vị coi vậy chứ quý vị đâu có biết cái bản nó đề cái gì thập điện diêm dương đó là của vũ trụ thì nó phát xuất từ thập điện diêm dương ở trong con người mình không ai giải thích rồi quý vị không biết học cái đó rồi quý vị ra coi cái bản quý vị thấy là trong mình có đủ hết trơn thập điện dương mười tám tầng địa ngục có cũ trong này hết để quý vị biết hiện tại mình có ở trong địa ngục đó hay không mình có ở trong ngạ quỷ hay không thành ra tôi phải giảng rành rồi quý vị phải trả thuộc lòng rồi quý vị áp dụng vào cuộc sống ví dụ ví dụ sẽ cho thí dụ như vậy mới tạm xong mà không phải một người kỳ tới nữa là trả tiếp nữa chừng nào trên hai phần ba tôi mới giảng qua bốn đường thiện ít nhất là cũng gửi gặp tôi bốn năm lần nữa thì cái bốn đường ác này mới xong đây là cái lốt của mẫu giáo đấy <laughs> gọi là cái tập vậy đó và có lẽ tôi lên Vĩnh Long giảng mùng chín là tôi lên Vĩnh Long giảng thì chắc cũng tăng ni cũng phải bắt đầu ngũ giáo nữa tăng ni tôi thấy bây giờ cũng tệ quá tôi lầm thì trước tôi lên tôi tưởng tăng ni trình độ cao quá tôi bắt đầu giảng không ai hiểu cái gì hết thì tôi tập sự bữa nay là ngày đầu tiên á tôi ngồi thiền ở ờ, đà lạt tôi nghĩ bây giờ không biết cách giảng nào cho nó dễ hiểu tôi thấy mấy kỳ giảng trước nó thất bại chỉ có một số ít là nắm được cái bài giảng của tôi còn đa số là chẳng hiểu gì hết rồi sau này qua tôi bắt trả bài một số thích thì trả để trả nợ quỷ thần thôi trả để mình có cái danh là mình thuộc bài thôi còn chỉ chừng biểu cho thí dụ là cho không được và đạo phật là đạo cuộc sống chứ không phải là đạo trả bài không phải là nói miệng mà là cái sống của mình mình sống mà không dính mắt thì đó là đạo phật còn sống mà biết là nó ác một cách lờ mờ không rõ một cải sửa để dọt lên thì đây là đạo người trời đạo này đã có sáu hai tôn giáo thời đức phật có rồi nhưng mà đừng dính mắt thì chưa có tôn giáo nào có người nói mà chưa có thì tôi sẽ giảng cái đó từ bốn đường ác cải sửa qua bốn đường thiện thì cái tu nó làm sao thì mình phải có thứ lốt tu phải có chỉ có quán có chỉ là đè xuống quán là quán vô thường vô ngã khổ đau quán về duyên khởi hay là pháp duyên khởi sát na duyên khởi chu kỳ thì người trời chỉ quán được duyên khởi chu kỳ thôi duyên khởi sát na là qua đạo phật thì hai cái nó khác làm sao quý vị phải nắm được thì cái đó quý vị sẽ gặp tôi mười mấy hai chục lần nữa à, bây giờ tôi giảng chậm thôi đi mau để rồi quý vị không hiểu gì hết thà là ít là quý vị hiểu hiểu vào quý vị áp vào dụng vào trong cuộc sống này rồi quý vị không thể qua đạo Phật được không thể qua nhập lưu nhất dẫn lai bất lai vì cuộc sống bây giờ rất là khó muốn qua nhập lưu đó thì quý vị phải nhờ cái đức của chư Phật nhất là đứng như lai mà cõi đời này Đức Phật Thích Ca đã tịch diệt lâu hai ngàn mấy trăm năm rồi Thánh Tăng thì cũng ẩn hết Cõi này là cõi ác mà Thánh Tăng ra thì nó cũng dứt thôi Như sư trưởng mình đã quan Rồi giáo hóa có ba bốn năm là nó dứt thôi Thì các ngài không có vua ủng hộ Vua bây giờ Atula mấy ông vua rồi bây giờ không có đạo đức Thì không ai ủng hộ cho đạo Phật Thì mấy vị Thánh Tăng phải chịu cốt hồi xưa đức phật bị giáo quá chính ông vua ủng hộ vua tần bà sa la là chúng ta xà thế nè ờ. nhiều ông xích ông vua rồi đi tới đâu được vua chúa ủng hộ mà vua chúa ủng hộ thì ai dám đụng tới ngài thành ra đó chư tỳ kheo nói không phạm giới là ông vua không dám xử chỉ có đức phật giáo hội mới xử thôi mà khi mà đức phật trục xuất rồi đó thì ông vua mới gửi vô nó thuộc về dân của vua còn giáo hội tỳ kheo đó của đức phật chúng ta thấy ông à, ông vô não đó ông giết 999 người vua ba tư nặc tìm gặp ông để mà giết ông giết ông thì bao nhiêu quân lính rượt ở bắc ông chạy vô rừng ông giỏi lắm nghề giỏi giỏi lắm con của của quốc sư mà mà ông leo trên cây rồi lính bao nhiêu vô ổng, bắn chết hết cuối cùng ổng vô phải cho lính rút trở ra bao ổng dứt lương thực ổng để mà ổng ra đặng mà giết ổng. bốn năm năm trời không bắt được ổng, ổng giết tới chín trăm chín mươi chín mạng người dân rồi cuối cùng Đức Phật phải độ họ Nó dài lắm nhưng mà tôi nói sơ thôi Rồi muốn sắp sửa giết mẹ Đức Phật mới vô thì Đức Phật mới đổ họ Đức Phật biết ở hồi xưa là một vị tỳ kheo Nhưng mà phạm giới gì đó tôi không nhớ Thì bây giờ mới bị xa đọa như vậy Ông giỏi giỏi mà văn cũng giỏi Còn bị cái ông ờ, thầy Ông thầy ngoại đạo Tức là dạy võ cho ông Rồi có bà vợ đẹp mà vợ mới mê ông uh, vô não này và không được mới đổ thừa thì ông chồng mới uh, dùng bùa chú để đánh ông vô não này thành ra đức phật mới đi cứu thì sau khi đức phật đổ được ổng rồi câu chuyện hay lắm ạ à, nhưng mà không có thì giờ nó đổ ổng về rồi nó thì ổng tu có mấy tháng trời đã quả là hắn thì ông vua khổ não quá mà đức phật đổ rồi mà ông vua không hay mấy tháng rồi ông đắc quả là hán độ vô vô mới thấy một vị a la hán đi vô gốc cây đi xuyên qua gốc cây rồi đi trở ra đi xuyên qua gốc cây nữa ông vừa đứng lại coi ông này lạ quá sao mà thần thông gì hay quá vậy cây đi vô đụng đầu lỗ đầu ông đi vô cây rồi ông qua bên kia cây cái cây cổ thụ to mà không ngờ ông đó là ông vô não giờ <laughs> cạo đầu coi không có biết thì vua ba tư nạp mới vô lễ phật thì ông hôm qua tôi đặt lo lắng tiêu tụy đức phật hỏi sao bữa nay bệ hạ thấy đại dương thấy một bộ tiêu tụy quá vậy ông nói tôi lo có một cái thằng vô não nó giết 999 người mà tôi bắt nó bốn năm năm nay bắt không được đức phật biết rồi ngài mỉm cười rồi nếu mẹ bắt được thì bà làm sao nói tôi sẽ sự tử hình lắc nó từng miếng thịt để trả thù cho mấy người thần dân bị nó giết rồi đức phật hỏi nếu mà nó đi tu bạn nghĩ sao ông mừng quá nếu nó đi tu thì trẫm sẽ tha nó nếu nó vào giáo hội của đức thế tôn thì trẫm sẵn sàng tha cho nó à, thì lúc bấy giờ đức phật mới mỉm cười ở bệ hạ nghĩ vậy phải không bây giờ cái ông tỳ kheo mà ngồi kế bệ hạ đó chính là ông vô não đấy ông nghe nói ông giật mình ông mới thụt tay vô cái gương ông thuốc cái gương người ta ông nói đâu đâu thì ông ngồi cách ờ, nhà vua có hai ba thước à cũng là vua rồi quỳ lễ ở giữa thì ông vô não ngồi bên thì nói một vị mà a la hán mà đi xuyên qua gốc cây bạ thấy chính là vô não đấy ông nói trời vô sức vào bao lâu mà đắc quả vậy thì nói có mấy tháng trời thôi ờ, thì chúng ta thấy là cái đức của đức phật rất là lớn khi một người vào giáo hội rồi thì ông vua không có quyền xử tới chỉ khi nào mà trục sức ra khỏi rồi đó thành ra hồi xưa có bốn cái đại giới đó quan trọng nhất đó một là đại dâm giới tức là dâm dục với người cư sĩ mà phát lồ rõ ràng rồi thì ông vua cũng không có quyền giết nhưng mà khi mà đức phật trục sức lộ cái y ra rồi đó thì thuộc về nhà vua thì nhà vua tử hình đấy phá và can người khác còn cái đội thứ hai là trộm cắp lấy của nhà vua thì theo luật nhà vua lấy của mà quá bao nhiêu tỷ đồng đó thì tử hình vì hồi đó ông vua rất là kính đức phật thành ra tất cả cây cối gì ở trong cung điện mấy cây quý rồi đó nhà vua thì trong rừng mấy cây nào quý mấy trăm năm đó gỗ quý cũng như trắc cẩm lai gỗ cẩm xe rồi đó thì đốn đem vô trong nhà vua chứa hết thì mấy vị thì kheo lấy ra cất cốc hết <laughs> vì nó tự do mà cho tí thì kheo tự do vào công vua tới chừng ông vua muốn cất cái à, đền đài ông sửa lại kiếm mấy cây quý rồi lấy hết rồi, thì ông vua ông tức ông mới bạch đức phật đức phật mới hỏi nếu bệ hạ vậy thì bệ hạ xử làm sao thì nói trên bao nhiêu tỷ đồng đó thì tử hình đó thì đó đức phật mới họp hết chư tăng nếu mà sao mà lấy đồ của vua nó mà không xin phép mà trên cái số đó nó thì trục sức ra khỏi giáo hội và từ đó ông vua mới bắt đầu xử à chứ còn ở trong mang y tỳ kheo là ông vua không dám đụng tới thì chúng ta thấy là cái đức của đức phật rất là lớn thôi giờ chúng ta trở lại vấn đề thành ra hôm nay kêu là mạt pháp là chỗ đó một đức phật ra đời đó thì cái cõi sa bà này nó là mấy người nó lặng rồi thì cái đêm tối mò không có trăng sao thì chúng ta tu là chúng ta vờ hoạn sờ soạn đi tìm niết bàn thôi thì bây giờ đó là tôi bốn mấy năm tôi muốn tìm hiểu coi niết bàn như thế nào thì cũng nhức nhối đấy nhưng mà khi tìm hiểu rồi mà muốn chứng đắc rồi chúng ta thấy khó khăn đấy khó khăn đấy chứ hồi xưa là tôi nói thật là tôi không có tin pháp môn tịnh độ không có tin <laughs> bởi vì nó rất là khó hiểu nhưng mà khi tôi qua di thức rồi thế giới của bởi vì đức phật sau khi chết rồi đó thì a nan hỏi ngài sau khi mà thế tôn chết tụi con lấy ai làm thầy thì nói các con lấy pháp làm thầy tất cả chư phật cả đến ta cũng lấy pháp làm thầy mà pháp là gì pháp tức là pháp duyên khởi pháp chu kỳ và pháp sát na duyên khởi sát na và duyên khởi chu kỳ thì chu kỳ dễ hiểu thôi chu kỳ là các nhà khoa học giảng rất rành đó là tính cách ờ, khoa học kia là điều kiện do duyên con mắt do duyên sắc trần thì nó mới phát hiện ra cái cái nhãn thức à, do duyên nhãn thức mới phát hiện ra nhãn xúc điểm gặp gỡ của ba pháp này căn trần thức mới nhãn xúc vô duyên xúc mới có thọ vô duyên thọ mới có ái thì tất cả cái này nhân duyên hết do duyên cái hột bình bát mới có cây bình bát cây bình bát mới có trái bình bát thì cái nhiên quả đó là cái nền tảng của đạo phật thì cái này học sinh phật tử dễ hiểu thôi cái này phải có thầy có người giảng thì chúng ta hiểu được nhưng mà đó không phải là đạo phật thành ra chúng ta nói có quá khứ có hiện tại có vị lai quá khứ là cái nhân hiện tại là cái quả và vị lai là cái quả của cái nhân hiện tại thí dụ quý vị gieo hột bình bát thì hiện tại là hưởng được cây bình bát và trái bình bát cái đó kêu là duyên khởi chu kỳ rồi hiện tại quý vị không chịu bình bát quý vị có thể chuyển nghiệp thành ra quý vị thường nói bạch sư nghiệp con nặng lắm hỏi sao lúc này không đi nghe pháp à, sao mà lúc này không ăn chay nữa nó có nghiệp con nặng lắm gia đình con khảo đảo mẹ con khảo đảo chồng con khảo đảo mấy đứa con nó xì ke ma tí nó khảo đảo cái nghiệp con nặng lắm sự con không đi nữa được Rồi tôi hỏi nghiệp là gì nó nặng bao nhiêu ký cô bán cái nghiệp cho tôi đi cái hiểu lầm này nó nguy hiểm cái gì cũng đổ thừa nghiệp hết mà như vậy là sư nói không có nghiệp hả sư tôi không phải nói vậy nghiệp thì dĩ nhiên phải có rồi mình gieo cái nhân gì mình lập gia đình có chồng có con thì con nó hư thì do xã hội do chồng do chính mình vì là cái nhân thì cái duyên là đứa con nó hư mình không chăm sóc nó mình lo buôn bán lo làm ăn để có giàu có nuôi nó mình bỏ bê nó và cái xã hội bây giờ đang xuống dốc thì nó theo bạn bè nó phải hư thì cái nhân vậy là cái quả nó phải vậy bây giờ ngồi đó khóc sao giáo hồ mình bác cây mình bác trái mình bác là lẽ dĩ nhiên rồi bây giờ mà ôm trái mình bác mình khóc sao mình có quyền cải sửa chặt cái nhánh thấp mà cậu mình sai sửa đứa con mình mình làm sao cải sửa chứ mình cứ đặt vậy hoài mình nếu có khả năng thì mình cải sửa không khả năng thì còn mấy sư cô mấy mấy sư mấy thầy nữa mà nếu muốn dạy cho con nghe thì mình phải đi làm trước mình không giữ giới mình hư đốn mình kiểu nó làm đi tu nó ăn chay nó làm sao ăn được mình muốn khuyên nó ăn chay mình phải 10 ngày hoặc là chay trường mình muốn dạy nó giữ năm giới thì mình phải tám giới hoặc là làm sư cố còn bây giờ con có năm giới dạy nó làm sao nó nghe chưa để con mấy sư cố còn các sư nào có đức để có đức thì tất nhiên cảm hóa người ta dễ dàng Đạo Phật không phải là ở giảng Pháp hay nha Nên nhớ chỗ đó Như tôi giảng Pháp hay mà tôi không thực hành là tôi nói không ai nghe hết đó. Cái thân giáo mới là quan trọng Tôi khuyên quý vị ăn chay trường Thì tôi trái chay ngọ. Tôi khuyên quý vị giữ năm giới năm cái hạnh Thì tôi cũng phải hai trăm năm chục giới mà không phải là giới là thọ không mà phải giữ trong cuộc sống của mình cho tới quý vị thấy được cái con người đó là quý vị cảm mến ngay và khi cảm rồi dạy đâu là quý vị nghe đó quý vị không phải sợ tôi mà là quý vị kính tôi thì cái kính nó mới bền còn cái sợ nó không bền sợ là ai mà không sợ công an tôi không sợ nó bắt đánh mình chết luôn nhưng mà trước mặt thì sợ sau lưng thì chửi thì đó phật tử nói tôi mà còn con con nó không có sợ sư đâu mà nó rất kính sư con nói nó không nghe con thưa con mang bắt nhốt nó rồi bỏ ra con vô bắt cóc bỏ dĩa thôi mà nó gặp sư một hai lần rồi bắt đầu nó bỏ chỉ kèm ba tí uống rượu gì nó bỏ con hỏi mày sợ sư hả sao con ăn mày không sợ nó nói công an con sợ chứ sư con không sợ con kính à con kính cái hạnh cái đức của sư đó mà con thực hành theo thì chúng ta thấy đức phật đó mà có ai sợ ngài đâu mà ngài nói vua chúa cũng phải nghe theo mà vua chúa mà nói không nghe là nó tử hình đấy đức phật có tử hình ai đâu chưa hề chửi nữa chứ đừng nói là tử hình thế mà ai cũng nghe hết thành ra ngài nói cái gì ngài sống theo cái đó ngài sống cái gì ngài nói theo cái đó và tất nhiên mình phải có hiểu biết đúng đắn cái hiểu biết đó tức là tiến trình của năm quẩn không làm điều ác phải làm điều lành đó là sắc thân tiến trình của năm quẩn đó là rửa cái tâm trong sạch mà nếu cái tâm muốn trong sạch thì cái thân phải thanh tịnh phải giữ giới cho kỹ mới thực hành cái tâm được thành ở đây tôi giảng có đầy đủ rồi nhưng mà chưa có rõ ràng chưa có đi sâu dần. bữa nay tôi bắt đầu đi sâu dần, đi sâu dần. năm giới không làm năm điều lành phải làm cái gì đã trả rồi tiến trình năm cũng cũng trả rồi mà tiến trình năm cũng cái gì chưa có hiểu sâu sắc quẩn là căn với trần với cảm giác và tư tưởng căn Ờ, là sinh lý là địa ngục hữu gián trần là địa ngục vô gián cảm thọ là ngã quỷ rồi ý thức là súc sanh mấy cái này nằm trong sắc quẩn chưa có qua thọ quẩn đâu mà sắc quẩn là cái gì à quý vị phải nắm cho vững sắc quẩn là sắc thinh hương vị xúc pháp tức là sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ là cái cuộc sống hàng ngày của quý vị quý vị đang sống trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh atola mà nếu quý vị dính mắt trong đó là quý vị hiện tại đang là ngạ quỷ súc sanh quý vị đâu có biết chính cái không biết này đó là cái đau lòng của thái tử Siddhartha sau khi tìm đạo thành ra ngài mới giảng pháp mà đi 49 năm thì giảng biết bao nhiêu bây giờ mới còn lưu lại kinh sách đó bây giờ có đố ai mà coi cho hiểu nếu quý vị không xuất gia không rỗi rảnh không ngồi thiền ngồi thiền một thời phải bảy tám tiếng thì mới có thì giờ mà đi sâu vào cái con người của mình tôi không tài hơn quý vị đâu tôi nói thật á tôi cũng ngu si á nhưng mà tôi có một cái duyên là tôi rảnh hơn quý vị tôi ăn nằm với nó tôi lên là làm tôi đâu có làm gì đâu từ sáng tới chiều có giáo pháp tôi cứ nhào đi nhào lại nó tôi coi con người mình trong này có địa ngục là quỷ súc sanh có cõi người trời dục giới có trời sắc giới vô sắc có nhập lưu nhất nhã lai a la hán có như lai trong này thì chúng ta mới thấy là đức phật rất là tài tình dĩ nhiên con người này không phải là phật mà bỏ con người ra tìm phật là không có mà cái gì mới là phật trong con người này mình phải có thì giờ nghi cảm cái này không ai chỉ ai được không ai tu cho ai được hết mỗi người phải tự mình chiêm nghiệm lấy thành ra mỗi khi có phật thất này tôi nói thật tôi rất mừng không biết sư cô trụ trì có làm nổi không cái nỗi là cái thực cái thực chất đó không phải hộp như vậy đâu rồi là, là cái làm bàn chuyện tào lao tôi mà gặp là tôi bắt quỳ <laughs> gối à tại chỗ à. vô đây là chỉ có niệm phật à, ngồi thiền nghiền ngẫm giáo pháp để rồi áp dụng vào trong cuộc sống của cộng đồng này rồi ra khỏi đây mình am và áp dụng về gia đình mình đem lại hạnh phúc cho chính mình cho chồng con cái mình cho xã hội cho tất cả những người chung quanh làm sao mà tạo được cái niết bàn ngay trong cõi trần này mà nếu không được cũng được cái cõi trời nó niết bạn này bây giờ nếu được cái niết bàn ở cõi này thì tôi thấy hơi khó đấy khó là bởi vì quý vị không có ai giảng giáo pháp giáo quyền một cách là rành rõ tôi thấy hồi xưa giờ ít có ai giảng mà rành rõ về đạo phật chỉ có đạo người trời thì tạm đó người trời đạo Phật khác nhau sao thì hôm nay chúng ta phải phân biệt à, thì tôi muốn nói với quý vị là hôm trước tôi có trình bày rồi đó tôi lấy cái biển để ví dụ nó rõ ràng hơn quý vị ra ngoài biển quý vị ngồi đó quý vị sẽ thấy cái biển đó là tượng trưng cho cái hiểu biết của đạo Phật chúng ta ngồi ở ngoài biển chúng ta thấy khi mà gió nổi lên đó thì ngoài biển nó có những cái lượng sóng sống thì vô lượng hình tướng tùy theo cái nhìn của mỗi người sống con chó sống con trâu con bò sống người ta sống đức phật sống tỉnh xá sống nhà cửa nhấp nhô đầy ở trên cái dòng nước biển thì tùy theo cái nhận thức của mỗi chúng sanh mà có sống ác sống thiện chia ra sống ác là địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula sống thiện là người rồi dục giới sắc giới vô sắc rồi, chia tới tám đường rồi từ cái sống đó chúng ta muốn cho sống ác mà qua sống thượng rồi chúng ta phải tu phép cải sửa tức là tu là sửa thì cái này 62 tôn giáo hồi thời Đức Phật đã có rồi chỉ cho Đức Phật và cuối cùng Đức Phật tìm được ông quốc đầu Lam Phất A La La dạy cho ngài vô sử xứ và phi phi tưởng vô sử xứ thì tương tự na ná như a la hán phi phi tưởng thì tương tự như như lai các ngài yên chí là như vậy là thành thánh rồi sau khi giảng cho đức phật đức phật quay tu một cái có bảy ngày các ngài tu tới bảy năm bảy gần bảy chục năm mới đắc được mà dạy lợi cho đức phật đức không ngờ đức phật có bảy ngày đã đắc có vô sử xứ là tương tự a la rồi bảy ngày nữa qua ông a la la bảy ngày nữa đắc quả phi phi tưởng giống như là như lai nhưng mà giới thái tử sĩ đạt ta thì ngài biết đây là đồ dỗn đồ nhái chứ không phải là a la hán thiệt không phải là như lai thiệt ngài mới dạch cho thấy những cái sơ hở những cái dông giống na ná đồ dỗm chứ không phải đồ thiệt nhưng mà lúc đó ngài chưa tìm được a la hán thiệt và như lai thiệt chỉ cái sai nhưng mà cái đúng thì ngài chưa tìm ra thì hai ông đạo sư này phục ngài mới năn nỉ ngã lợi làm đạo sư thay thế mấy ông già hết rồi bảy mấy tám chục sắp sửa chết ngài nói tôi xuất gia đây không phải là để làm giáo chủ mà cái mục đích tôi là chấm dứt cái đầu thai chấm dứt cái đồ nhái này nói bây giờ ngài kiếm hết ấn độ không ai cao hơn tụi tôi nữa thì đức phật nói phải theo tôi nghĩ là không ai hơn các ngài nữa bây giờ tôi phải tự tìm lấy hẳn nhờ định trí tìm ra xếp chân ngồi lại kiếp và công phu sáu bốn mươi chín ngày rồng tu khổ hạnh rồi mới ngồi tới cái dội cây bồ đề dưới sông ni liên thiền thì sau tới đó rồi ngài thấy là ngài kiệt quệ ngài chết giấc tới chừng ngài tỉnh lại ngài thấy hồi đó mình làm thái tử thì mình hưởng sung sướng quá thành ra đức phật mới nói là mấy vị phải cố gắng giữ tám giới đó là không có hưởng nữa năm giới thì coi như người đời thôi rồi tám giới là không người cái cao nằm gì đâu cái này là khoái nhất tôi ngoài tôi cũng khoái cái đó tôi thấy giờ mấy thầy mấy sư cô cũng khoái nó làm ghế niệm cái ngã lưng ra sau xích đu cà lắc cà lắc nó êm vô cùng và cái đó là đức phật cấm đó. mấy ông tiên thì được mấy ông trời bà trời thì được mà bắt đầu là tám giới là cứng rồi đó kỹ rồi đó làm cái nó nó êm quá thì ngủ thôi còn ngồi thiền là phải thẳng lưng ngồi kiết dạ bây giờ quý vị thấy là trong dân có phật giáo không có ai ngồi kiết già được hết bán già cũng không có mà ngồi bà già tôi thấy mấy hình chụp ở trong giáo phật giáo mỗi tôi có mỗi ờ, một tháng hai kỳ tôi thấy đạo phật mất tại sao bắt buộc phải ngồi kiết già nếu chúng ta đi vào cái cái thân thể này đó khi nó quân bình âm dương rồi đó thì cái quyệt cái khí nó mới điều hòa thì thân thể nó an lặng rồi đó thì chúng ta mới được sáng tỏ thân an thì tâm hỷ rồi phải đi tới tâm thiền là thân lạc và tâm lạc là ngồi theo kiểu bà già kiết già cũng không được xom hai cái chân ở dưới cái mông mình ngồi làm sao đi vào thiền định được còn cho nó thoải mái nó khỏe thì được kêu là thư giãn vậy đó bây giờ dùng nhiều danh từ dỗm lắm con người bây giờ nó xa đỏ không còn cái tư cách cái tư thế nữa ngồi thiền mà cái ngồi là, nó ngủ cục không à. thành ra cái ăn uống bây giờ quý vị khó mà tu lắm tôi mà vô tổ chức phật thất về là tôi ăn uống là tôi cử dầu bột ngọt đường mà tôi thấy tỉnh xá nào cũng vậy ở đây chắc cũng vậy thôi tôi thấy mà sư cô hộ tôi đồ ra <laughs> tôi không dám ăn ăn vô là tối nó ngủ cục chết luôn dầu nhóc trong đó hết ở dưới ở trà vinh tôi là ở tỉnh xá tôi cũng lao vậy, lao vậy mới ví dụ có làm nó không có dầu ăn không ngon xưa tôi nói bà sống để ăn ngon sao ăn để sống hay sống để mà ăn nếu sống để mà ăn để đi tu chi ăn cho đã đi rồi mang bệnh ung thư rồi ngã đó mà chết mình ăn uống sao mà có vệ sinh có tiết thực này kia để thân thể nó khỏe khoắn để mượn cái chiếc thuyền này đi qua bến bờ giác ngộ chứ không phải mượn chiếc thuyền này nó để rồi nó lũng nó dọc đường chúng ta phải biết cái chỗ đó ta sống là mượn xác thân là để tu ăn để mà sống có xác thân khỏe thì thân khỏe là phải kiên cử còn bây giờ là bây giờ nó xuống dốc quá đi ô nhiễm môi trường ô nhiễm nước ô nhiễm đồ ăn rồi là ô nhiễm cái dục vọng của mình đây là mới tránh à, tiến trình long của bây giờ nó đầy đủ tiện nghi chúng ta hưởng thụ không à mà hưởng thụ nhiều là làm sao tu nhất là cái internet cái gì gì đó kêu nối mạng nối gì đó bây giờ cả người tu cũng tối ngày bận rộn cái đó rồi sang đĩa nữa mình có một cái đĩa lớn nhất mà không nghe mới đầu thì phải cần chút ít đĩa phải cần có vị sư rồi sau này biết rồi mình nghe cái đĩa của mình cái đĩa của vũ trụ trong con người chúng ta thì chúng ta mới đi tới tới à la hán tới như lai được nó tôi nói đó là nó ngược đạo thôi đạo phật phải đi ngược dòng đời thôi ví dụ bây giờ tiện nghi đầy đủ bây giờ ở trong thôn quê có điện nè có nước nè đầy tràn hết chúng ta sống với đèn ông chứ không để sống với mặt trăng mặt trời nữa mà thiên nhiên mới đưa mình đến đạo quả được còn nhân tạo đó thì không bao giờ đến đạo quả quý vị để ý có chỗ nào mà khu du lịch chưa tới quý vị đợi đó ngồi thiền quý vị thấy một sự thanh tịnh lạ an an lạc an lành vô cùng mà khi có cái bàn tay du lịch vô đó rồi sau này ba bốn năm sau gì lớn ngồi là không còn cái an lạc nữa quý vị vô trong cái phòng gì đầy hoặc máy đầy bây giờ có máy lạnh gì đó quý vị không bằng ngồi nghe pháp ở dưới gốc cây quý vị thử thì biết bữa nọ trời nóng nực ha quý vị vô trong cái ờ, phòng quý vị mở máy lạnh này kia nó mát rồi quý vị ở chừng hai ba tiếng quý vị ra ngoài cái là muốn xỉu liền tôi đi vĩnh long là có cái phòng mà để cho pháp sư rồi <laughs> tôi không có hợp nhưng mà vô đó mới chịu nổi nó nóng quá cây cối không còn nữa nên là nhà cốc nhà cốc nhóc ở trường bước xuống là đụng cốc đụng nhà kiếm một cái gốc cây lớn không có còn lý do trời vinh tôi thì tôi mệt quá tôi chạy với cái giường trúc của tôi có hai ba chục cái bụi trúc đó. tôi bắt đầu cái ghế ngồi thiền tôi ngồi đó là nó mát lúc cùng đèn trăng quạt gió say mùi đạo chiếu đất mền trời lẽ có không chúng ta phải sống với thiên nhiên bây giờ mới là khoa học mới ngày mới kêu gọi chúng ta trở về với thiên nhiên thì nó hơi muộn rồi muộn là sao là thiên nhiên bị hủy hoại hết rồi <laughs> nó không còn như xưa nữa mấy cây lớn là bị đốn hết đang làm những cái xí nghiệp đặng gì vật chất cho nó nhiều đồ ăn cho nhiều vô bao vô bịch như vậy rồi để bụng một bảo quản vô đó hai ba năm chưa hư nhưng mà chưa hư chứ hư cái bao tử mình trước hư cái gan trước bây giờ ung thư gan lên khên chúng ta đi làm việc về khói nấu có cái bột gò lứt bột này kia đó rồi cái mở ra đổ nước sôi vô ra xuống vô cùng con người làm biến là tôi nói thẳng con người bây giờ làm biến thì quý vị thức tỉnh ngay bây giờ mai ra quý vị còn còn không là quý vị sẽ tiêu hết con người khi mà quân bình an dương rồi con người có thể thích nghi với hoàn cảnh quý vị uống thuốc tây vô diệt nó chống lại nó thì nó bị đè xuống mà đè nhiều quá thì nó nổ nổ là gì vô là thiếu thành đó thuốc tây chúng ta đừng tưởng là hay nó chỉ là một sự đối kháng đè cái bệnh xuống ngủ ngầm ở dưới cái nồi súp da quý vị nấu mà nó bốc hơi rồi quý vị đẩy nắp lại thì nó không còn lên hơi nữa nhưng mà nó tức mà nếu nấu tiếp tục nữa thì nó nổ banh luôn cái nồi súp da thì cơ thể mình cũng vậy đó để khi nó nhức đầu nó chóng mặt là quý vị biết nó báo hiệu sắp chữa có bệnh rồi ạ thì quý vị ăn uống lợi cho quân bình âm dương là nó hết còn quý vị có ăn đồ độc bột ngọt dầu đường lúng xí vô có thuốc tẩy ở đâu đâu đâu là trị đó làm cho giảm đau mà khi không giảm được thì tăng liều mà tăng không giảm nữa thì vô là thiếu thì có vậy thôi thành đó quý vị phải tìm hiểu cái âm dương trong cơ thể mình thành ra đông y rất hay chỗ đó không có bệnh tật hồi xưa đó là hầm nông hoàng bá mấy ông tổ hồi xưa đó là không có bệnh tật chỉ con người sống mất quân bình âm dương thôi khi lấy lại quân bình rồi cơ thể nó tự nó trị tất cả các bệnh hoàng đế hiên viên này kia thần nông chúng ta coi là sách khổ thành ra cái đông y rất là tài tình nhưng mà đông y bây giờ mất rồi không còn thầy giỏi nữa muốn thầy giỏi đó là phải ở chỗ thanh tịnh ông thầy mấy hồi xưa giỏi là ông nào cũng tu tiên không tôi ở đó cũng tu tiên đó tôi mới biết là vấn đề bên tiên nó kiếm về vấn đề âm dương rất là rõ nhưng mà nhớ nó không giải thoát nha không đi tới đạo phật bất quá nó đưa cảnh giới cõi trời con người có thể xuất hồn lên có cõi trời sắc giới sống hàng tỷ năm hay lên cõi trời vô sắc giới sống hàng tỷ tỷ tỷ tuổi thì chúng ta thấy hàng tỷ tỷ tuổi là chúng ta sống rất là lâu nhưng mà theo đạo Phật đó thì nó cũng nằm trong vô thường, vô ngã và khổ đau. Khổ đau là cái gì? Sống lâu quá rồi thì nhàm chán, nhàm chán chúng ta đi chỗ nào chúng ta thấy chúng ta lợi thấy cảnh đẹp quá ở một bữa hai bữa thấy đẹp ở chừng một tháng hai tháng ba tháng bắt đầu nó chán chết luôn chúng ta coi là cái chuyện từ thức mà lạc non tiên xuống vô cùng nhưng ở có nửa năm là nhập chán rồi nửa năm tiên cảnh mà một bước trần ái ước cửu duyên thừa có thế thôi đá vàng riêu nhạt nước chảy quê trôi Ờ, cái hạt từ đây vút tận rồi trời đất từ đây xa cách mãi ngàn năm thờ thẫn bốn trăm chơi thì chúng ta đừng có ham các cõi trời bồng lai tiên cảnh tiền thiệt đấy nhưng quý vị hưởng ngoài nổi không không nổi chỉ khi nào quý vị qua cái sát na không có quá khứ không có hiện tại không có vị lai chỉ có cái hiện tiền thôi thì cuộc đời nó mới lạ hoài tất cả sự vật là không có cái tướng như mình thấy mà chỉ là những cái điện tử đang tụ hợp lại phá bỏ điện tử nó còn là cái dòng năng lực theo khoa học đó, đạo phật kêu là thức biến tam giới nhi tâm dạng pháp nhi thức thì sống bằng cái thức ta kêu là thành thức thì các vị thiền sư hồi xưa tôi đúng đấy các ngài không tu trên xác thân mà các ngài tu trên thần thức cũng như chúng ta lấy cái ổ điện đó có sáu cái đồ ghim một cái ghim vô bóng đèn cái ghim vô quạt máy một cái ghim vô bàn ủi một cái ghim vào tủ lạnh một cái ghim ra vô thì năm cái ổ ghim này đó chính là cái xác thân chúng ta có mắt có tai có mũi có thân cái ốc khi điên nha cái ốc là cái trong con người gì thì con không biết đâu rồi chúng ta phân tích kỹ đó chúng ta có năm căn thôi mắt một tai hai mũi ba lưỡi bốn thân năm còn cái ốc là tổng hành dinh của có năm cái cảm giác cảm giác là cái biết mà chưa phân biệt còn cái ốc là tư tưởng cái biết mà có phân biệt hai cái khác nhau thì cái ổ điện này đâu quý vị đem ghim cái bóng ghim vô cái bóng đèn nó cho ánh sáng ghim vô bàn ủi nó cho sức nóng ghim vô quạt máy nó quay ghim vô tủ lạnh nó cho nước đá nhưng mà trong đó có một cái một cái luồng điện linh hồn thôi thành ra quý vị còn không để ý cái đó tôi hỏi quý đưa cái tay quý vị thấy không nó bà sư thấy thấy bằng gì thấy bằng mắt chết chưa tôi nói quý vị nghe không dạ xưa nghe nghe bằng cái gì nhưng mà lỗ tai con nít nó còn biết nữa sư phải rồi con nít nó cũng biết nữa mà ông già tám chục tuổi chưa chắc là biết đây ơi quý vị có nào có nghe qua biết có hỏi nghe chưa chắc quý vị biết ông sướng nói cái gì kỳ hả thấy bằng mắt nghe bằng tai ngửi bằng lỗ mũi nói bằng cái miệng đi bằng cái chân hồi xưa giờ nói vậy bây giờ phật có ra đời không có ra đời nó cũng vậy đó đạo phật không phải vậy đâu chúng ta đi sâu vào đó thì có cái bóng đèn mà ghim vô điện thì nó cho ánh sáng ánh sáng có bóng đèn chúng ta thấy dễ dàng quạt máy này mà ghim vô thì quạt máy nó quay là có quay của quạt máy phải không <laughs> rất dễ hiểu nhưng mà do hiểu như vậy chúng ta mới đau khổ cái đau khổ nó xuất hiện từ cái hiểu biết sai lầm Đức Phật đến để cải chính cái hiểu biết mình cho đúng đắn Hiểu biết đúng đắn mà phải toàn diện Thì cái này gọi là đạo Phật Còn cái hiểu biết sai lầm Là cái hiểu biết mà lờ mờ Thì đạo Phật thường dùng cái gì? Cái danh từ minh là sáng, vô là không là không sáng Cái hiểu biết lờ mờ chính cái lờ mờ này đưa mình vào dòng sanh tử luân hồi thì hôm nay tôi muốn nói về cái lờ mờ đó trước à, thì tôi thường ví dụ đó là bốn đường ác giống như những cái lượng sống ác bây giờ cải sửa những lượng sống ác xấu này thành lượng sống tốt thiện mà cải sửa cách mấy thì nó vẫn là sống thôi bỏ cái xiềng cây xiềng sắt giờ thay thế cái xiềng vàng xiềng bạc thì nó có giá trị hơn đấy nhưng nó vẫn là xiềng thôi rồi bây giờ muốn tu theo đạo Phật là không tu theo lượng sống nữa không tu theo sắc thân này nữa không phải thấy bằng mắt thấy bằng nghe bằng tai ngửi bằng mũi nữa mà thấy bằng cái dòng điện linh hồn nghe bằng cái dòng điện linh hồn nếu tôi có bóng đèn có quạt máy có radio có tivi có máy lạnh mà tôi rút cái luồng điện ra thì trong cái này ngưng hết mặc dù nó không hư còn nếu tôi tu trên con mắt thì con mắt tôi đuôi là tôi đuôi rồi sư ơi cái lỗ tai tôi điếc rồi sư ơi cái xác thân nó chết rồi sư ơi tôi đứt bóng rồi thì cái xác thân này là tôi thì tôi còn uất ức tôi đi tìm cái xác thân mới nhưng mà cái dòng điện thì không có hai dòng điện có một dòng điện thôi mà dòng điện mới là chánh cái sắc thân là cái tai sai của dòng điện cái bóng đèn là cái cơ quan làm phát hiện cái ánh sáng của luồng điện cái quạt máy là cái cơ quan làm phát hiện cái sức nóng của luồng điện cái vai của luồng điện cái bóng cái bàn ủi là cơ quan làm phát hiện cái nóng của luồng điện luồng điện có một mà cái diệu dụng nó vô cùng cái linh hồn chúng ta có một mà dự đủ rất nhiều qua mắt cho thấy qua tai cho nghe qua mũi cho ngửi qua lưỡi cho nếm quý vị hiểu không chút là tôi đi sâu à cái này là mới sơ sơ là chúng ta phải trả chứ không phải là nói không vậy nha bây giờ chúng ta đi vào thực tế đó tức thì cái này kêu là ý thức hiểu không chút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu theo mẫu giáo không? chúng ta trả từ chút tôi nói lại cái căn này đó thì đạo phật kêu là căn mà chúng ta khoa học kêu là sinh lý sinh là cái lẽ là sinh lý là con mắt tôi phải tiếp giúp cho cái bản này tôi hỏi với quý vị cái bản này có sự sống không có không không thì chúng ta kêu nó là vật lý còn con mắt tôi có sự sống không à, không ăn uống ngủ nghỉ bồi dưỡng rồi thì nó tiêu nó vô là tiêu thôi còn bây giờ tôi còn cái cái thần thức thì nó vẫn còn có sự sống khi tôi móc con mắt ra thì nó thành ra vật lý lại thành ra trần hiểu kịp căn với trần phải không à, đó là coi trong người mình ha thành ra cái lỗ tai cũng vậy đó lỗ tai là à, vật lý hay sinh lý à, sinh lý nó thuộc về căn lỗ tai có sự sống không đó. rồi cái thanh trần là cái gì tiếng chim hót tiếng chó sủa tiếng người ta nói tiếng xe bóp kèn tiếng múa lân vân vân tất cả những gì là đối tượng của lỗ tai thì kêu đó là thanh trần vì tiếng nói của tôi phải thanh trần không tiếng nói của tôi có sự sống không có không còn lỗ tai của tôi có sự sống không à, chúng ta phải phân biệt sau ta hỏi từng người nha chút nữa chúng ta đọc về rồi chúng ta bắt đầu mẫu giáo tức là tôi nói một câu quý vị nói theo rồi sau quý vị phải tự trả lấy tôi chỉ cái thước đây rồi quý vị theo đây quý vị trả rồi sau tôi che mất cái này quý vị nói thuộc lòng <laughs> đúng mẫu giáo vậy thì như vậy quý vị mới có chịu học thì ai cũng làm được hết đó ai cũng làm được ít nhất cũng hai phần ba pháp hội thì tôi mới qua cái bài nhãn xúc nhãn xúc này tức là cõi người đây là cõi người thì nó khác với nhãn thức nhãn thức là cái cái biết có sự phân biệt mà chưa có ý chí chưa có nghiệp biết nghiệp không nghiệp là sự đắn đo lựa chọn để mà phân biệt cũng như chúng ta để ý cái con gà đó mà khi chúng ta bỏ cái hột dịch vô đó với hột gà vô chung thì nó ấp hông ấp hết á ấp mà nó ra gà hết là có con dịch trong đó có gà có dịch phải không nó dẫn nguyên bầy con của nó có gà có dịch lộn xộn đi nó không biết phân biệt rồi khi tới bờ sông rồi đó thì con dịch nó nó là cái giống dịch mà nó nhảy xuống nước nó lội liền rồi chúng ta thấy con gà mái tội nghiệp lắm nó đi chạy cả lỏng nhỏng lỏng nhỏng nó sợ nhưng mà con vịt làm sao mà chìm được mà tại cái giống vịt thì nó gặp nước là nó nhảy xuống thôi mà nó không phân biệt được nó không phân biệt được cái nào là con vịt con gà thành ra nó có nhãn thức có ý thức rồi mà nó chưa có ý xúc tới người ta thì có à cái gì giờ phân biệt con gà con vịt không không ờ, có thì giống như con gà giống súc sanh tôi bỏ hột gà hột vịt vô chung quý vị có phân biệt được cái nào hột gà vịt không à, thì quý vị có ý xúc chứ quý vị là ý thức thì quý vị chết đó à, mày muốn làm cái gì làm mày không có đắn đo suy nghĩ gì hết nghĩa là làm việc mà không biết cái hậu quả của nó có không ở ngoài có người vậy không có đấy có nhiều người muốn nghĩ làm sao là làm vậy à chứ không đắn đo tưởng làm sao là làm vậy thôi để rồi cuối cùng thất bại khổ sở còn nếu mình có đánh đo thì lo thuộc về ý xúc nhưng mà đánh đo mà có kinh nghiệm khác đánh đo mà không kinh nghiệm lại khác không thật phải để ý à, thì có ý xúc mà chưa có ý thọ ý thọ là à, là gia bắt đầu có kinh nghiệm biết kinh nghiệm với mặt na không mặt na là có sự đánh đo lựa chọn quyết định hành động nhưng mà hành động 10 lần thất bại hết năm sáu lần năm ăn năm thua thành ra trong kinh mới nói cõi người có ý xúc này đó lúc thành công lúc thất bại năm tưởng năm tình quý vị đã học qua rồi bây giờ phải bắt đầu trả tôi chỉ đâu là trả đó cái bản này đầy đủ hết đầy đủ trong con người mình đầy đủ ở ngoài võ trụ thành ra mình thấy đạo phật hay đó mình hiểu được con người mình để đắc quả la rồi từ đó mới đi độ chúng sanh thì chúng sanh nào cũng giống mình thôi mà có chúng sanh thì chỉ có ý thức chúng sanh có ý xúc chúng sanh có ý thọ chúng sanh có ý hại thì mình phải hạ trình độ mình xuống để mình tùy thuận mà giáo hóa hết thì cái này mới là ngon á mới là vô tát đấy còn cái kia mình cứ lo từ từ từ từ tới đây của mình xong rồi các quả là ăn thôi rồi bây giờ phải trở lại nếu mà nó là ngạ quỷ xuất sanh thì mình cũng phải làm bộ nhãn thức với nó thì bây giờ tôi cũng hạ xuống làm mẫu giáo như mấy <laughs> gì thôi chứ mấy kỳ trước tôi giả tôi thấy thất bại rồi bây giờ tôi cũng phải cho xuống mẫu giáo tức là không ai chối trả bài nữa tôi chỉ ai nữa trả bài chỉ dài dài à, mày có cái bản này tôi chỉ cho quý vị đọc đây ở căn trần thức thì căn là cái gì quý vị phải định nghĩa à, căn thì khoa học kêu là sinh lý đây là địa ngục hữu gián có cái biết có sự sống mà chưa có cái biết thì quý vị phải nói nói được không phải được thôi thì tôi giảng rồi bây giờ họ nói được thì tôi lặp lại cho quý vị trước khi đó tôi phải đọc trước quý vị đọc theo ba lần như vậy rồi tới tôi không đọc quý vị chỉ quý vị đọc ơn ba lần như vậy rồi tới mỗi người phải đọc lấy thấy không căn đó thì đạo Phật kêu là căn, khoa học kêu là sinh lý, tức là địa ngục hữu gián. Có cái biết mà chưa có cái có sự sống mà chưa có cái biết thì ví dụ phải nói. Còn tới tiếp căn đó còn có mắt tai mũi lưỡi thân tới đây thôi. Cái ý là nó riêng, ý là cái đầu và tổng hành dinh chỗ phát hiện của tư tưởng phân biệt thì đó là để riêng còn trần đây đó thì khoa học kêu là vật lý tức là địa ngục vô gián chưa có sự sống mà chưa có cái biết luôn nào thì gồm có sắc tinh hương vị xúc là mấy cái này không có sự ăn uống ngủ nghỉ bồi dưỡng gì hết không có cái biết mà không có sự sống nữa thì khoa học kêu đó là vật lý lý là cái lẽ vật là vật chất cái lẽ không có cái biết gì hết thì đây là nếu quý vị mà chết quý vị có đi vô nhà thương biên hòa không ai có đi thì biết à, ở chỗ đó có đường vô gián đường ngọc hữu gián đường vô gián là sao ai có đi tiêm thì biết đó mấy người đi lắp không nó chắc nó tôi thấp tôi có đi thăm một lần thì nói đọc hai câu đó là chắc rồi đó còn nếu quý vị bây giờ mở nhầm và nổi sinh thường quá điên cái đó là trong biên hòa quý vị không có thức ăn giống là thì lúc đến quý vị thôi mà cái tâm là của Phật có cái chỉ đạo núi không có ra còn có gì được ăn mà cho gì được hết gì không có cái biết có cái gì hết không có sự sống thì đặt vô như là không có thành ra mình thấy đâu cuộc đời đủ hại hết sao còn có người đó thì cái gì nhận thức đáng sợ con mắt lại thấy hàng ngàn dân tình chết đó không tưởng được nào gì mà lơ mơ người ta đập chết liền chưa có bốc vàng được rồi đói quá thấy người ta chiên đồ ăn nào dân giật ăn liền có người ta đánh là té nhào cái đó thì cái này đó thuộc về nhãn thức con mắt của của ngạ quỷ thì quý vị thấy là cuộc sống mình ở xung quanh mình có hết đó còn hai cái này ít có nhưng mà vô biên hòa thì thấy có nhan nhãn trong đó cái gì lên rảnh rảnh thì nên đi vô biên hòa coi cho biết sao để biết mà cố gắng tu không khéo mình cũng giống vậy đó đó ở nhà của bà bà bà còn biết không thì có cái bà nằm ở ngoài đó ăn uống nước mình mương không á tôi đi bát ngang đó thấy bà múc nước đường mương ở bà uống mình gốm đó mà đường mương ở đó dơ lắm chứ đâu có sạch vậy đó, thì chúng ta phải hiểu bỏ đâu còn cái biết nữa ở khác thì bỏ múc nước người bơm bỏ uống bỏ uống một cách ngon lành rồi quý vị thấy là có nhiều người cái thịt chuột mà chết ở ngoài đường lộ nó xé nó ăn bây giờ không thấy đâu tôi đi bác tôi thấy được những cảnh đó thành ra tôi mới là ráng lừa cái này để cho quý vị thấy quý vị nếu không tu quý vị khổ sở quá quý vị có thể bị điên nhất là thời buổi này rồi mũi vật chất lên trùm lum rồi quý vị chịu không nổi rồi quý vị có để bị người ta kêu là trầm cảm gì đó bị stress khủng hoảng bây giờ lên khơi người phương tây nhiều nhất bị họ hưởng thụ nhiều quá rồi <laughs> phương đông bây giờ cũng bắt chước thì mình cố gắng học cái này để mình tránh quý vị có thể nhịn đói một trăm ngày không điên mà bởi vì khủng hoảng cái ốc rồi là quý vị điên liền 5 phút coi coi, chừng chỗ đó thành ra năm căn năm trần không quan trọng mà năm trọng tiến trình năm quẩn mới là quan trọng thì quý vị lọt vào cái sắc quẩn là quý vị kẹt không địa ngục thì cũng ngạ quỷ không ngạ quỷ xuất sanh không xuất sanh atula là nằm trong cái này có 18 giới này thôi còn khi qua cái này là qua cõi trời cõi người với cõi trời dục giới còn qua cái thọ này đó là trời sơ thiền nhị thiền tam thiền còn qua cái ái này đó là tứ thiền sắc giới và tứ không kỳ này là phải đi hết nha phải đành hết đó mà tôi giảng cái này là chắc có ý gì gặp tôi chắc cũng hai ba chục lần đó vì trả bài nữa mà thể chậm mà nó quý hơn tôi muốn sao quý vị thoát được cái này đủ rồi đó rồi quý vị qua tới cái này thì cái này quý vị có thể đi vào quả thánh đầu tiên nhập luôn còn từ đây là không trông mong gì không qua đạo phật được còn cái này có thể qua quả thánh nhập lưu nhất những lời hai từng thánh đâu còn cái thọ này có thể rừng thánh thứ nhì và thứ ba còn cái ái này đó là a la hán nhưng mà thời buổi này chắc khó ạ à. cái ái này là cõi trời sắc giới và vô sắc tứ thiền sắc giới và vô sắc nhưng mà phải có bậc như lai thì qua má còn không thôi cũng phải có a la hán chỉ dạy mà còn không quý vị ngầm ở cõi trời chúng ta thấy đó thì hôm trước tôi có giảng đó còn cái biển đó là bao trùm hết cái này thành ra kêu là thị hiện nếu mà như lai và bồ tát đi vào bốn đường ác thì phải mẫu giáo thôi làm bộ như là mình chưa biết hà cái trình độ thấp xuống để đưa lên bốn đường thiện rồi khi vào bốn đường thiện thì cũng làm bộ nâng cao lên một chút để đưa lên cái dòng nước là nhập lưu nhất lai bất lai rồi tới bất lai mới đưa lên tới a la hán đây là xong cái cá nhân của mình tu đã xong thì thấy chúng sanh đau khổ với một cái a la hán này không có nằm yên được mới trở lại giáo hóa chúng sanh thì mới thành như lai được thì đạo phật là như vậy nào thành ra cái quả bốn đường ác này là là tu chúng ta phải cải sửa lên bốn đường thiện thì chúng ta sẽ bắt đầu từ bốn đường ác trước à, cải sửa thì có hai cách một là chỉ một là chỉ hai là quán chỉ thì chúng ta thường kêu là là định thì quán thì kêu là huệ chỉ là pháp môn đè nén thì chúng ta sẽ giảng cái đó ở trong bốn đường ác này để chuyển vào bốn đường thiện thì quý vị thường áp dụng đấy thí dụ quý vị nổi sân bị người ta chửi nặng quá thì quý vị thấy có tiếng chửi nặng mình bị chửi và tiếng chửi nặng người ngoài đứng nói mình có tôi bị chửi có người chửi tôi và có tiếng chửi nặng thì muốn tránh sân quý vị làm sao Bây giờ không lẽ để đánh người ta, giết người ta sao? A Di Đà Phật một, A Di Đà Phật hai, để nó quên thì kéo trở lại, làm sao đừng có nghe cái tiếng chửi nữa, mà chỉ còn có tiếng niệm Phật thôi. Mà nếu không được nữa thì đi mạnh hơn nữa là niệm Phật khỏi đến. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nó chịu nhiều thì đếm lệ hơn nữa. Thấy không? Nó chịu dữ nữa thì đếm lớn tiếng nữa, làm sao dằn nó xuống rồi nếu mà không được nữa thì qua cái định lực mạnh nữa là lắng nghe tiếng niệm phật tiếng niệm phật ở trong ai lại do mình phát ra mình tống vô nó tràn ra thì không có cái tiếng chữ thề nào xen vô nữa hết mình chỉ còn tập trung mạnh tập trung kỹ tập trung lâu tập trung sâu vào tiếng niệm phật mà nếu chịu không nổi nữa thì sao <laughs> thì quấn lộn thì cách đó thôi thì cái này đức phật thấy cái chỉ này không êm không êm cái nồi súp dê nó đang sôi bây giờ lấy đồ đẩy lại thì đốt lửa đem sôi nữa đẩy cho mạnh cột lại cho kỹ bắt chiều chiều bắt bù lông vô trên sát nữa mà khi mà nó cứ nấu hoài nó nó phải <laughs> nổ thôi bây giờ không ngã ra nữa thì nó nổ cái bành một cái thì nguyên cái nồi súp da không còn một mảnh nào thì là trường hợp của quý ông quý bà đấy thành ra đức phật thấy không em thì ngài mới chỉ qua pháp quán quán quán thì có quán gì quán vô thường vô ngã khổ đau quán gì duyên khởi duyên khởi chu kỳ duyên khởi phát sắc na nhưng mà sắc na quý vị làm sao biết được chu kỳ thôi à, mình với nó có quan trái rồi kiếp trước mình chửi nó giờ nó chửi lại thôi sụt què bỏ à, không được nữa làm sao quán cách khác thôi mình người tu nó là cứ kẻ ngu nó không biết thôi tha thứ cho nó mà nó chửi dữ nó chịu nổi thì sao <laughs> thì bây giờ quán cách khác nữa mình coi nó như rôm rác như là bụi dính mình mình thổi nó xuống à, rồi nó chửi dữ nữa không được nữa thì sao xách xe chạy <laughs> lánh cái cảnh đó rồi lánh có lúc lánh được có lúc lánh không được thì sao <laughs> ờ, thì quấn lộn vô là thiếu thành ra cái pháp quán này cũng không êm nó khổ vậy không à. thì đây là bốn đường tệ ạ từ cõi người không êm giọt lên cõi trời dục giới cõi trời dục giới không êm lên cõi trời sắc giới sắc giới không êm lên cõi trời vô sắc cái cõi mà trời dục giới thì dùng pháp môn chỉ quán đè xuống đó tới cõi trời sắc giới rồi thì khỏe không chú trọng tiếng chửi nữa và tập trung kỹ mạnh lâu sâu vào câu niệm Phật tới chừng câu niệm Phật mà trong tâm nó tràn ra rồi đó thì chỉ còn câu niệm Phật thôi thì tiếng chửi không nghe nữa quý vị có thấy cái đó không ví dụ đứa nít đi nó quậy quý vị muốn cho nó đừng quậy quý vị làm sao thấy cái bịch kẹo cho nó thấy con búp bê cho nó thấy cái máy bay chuồn chuồn bằng gì điện tử cho nó thì khi nó mê rồi nó nhai kẹo thì quý vị chửi quý vị đánh mắng gì nó có biết không không quý vị thấy mấy người đánh cờ bạc không ngồi luôn suốt đêm 5 giờ chiều tới 5 giờ sáng bốn lỗ tai không ra bây giờ ngoài có xảy ra thì kệ cha nó ta mê trong này thôi có không có mê không ấy quánh cờ tướng có ai quên quánh cờ tướng không mấy ông nam rành nhất <laughs> còn mấy bà mấy cô thì bà bài tứ sắc có ai đây biết đánh bài tứ sắc không tôi hồi nhỏ tôi thấy vậy kêu không bao về về ở nhà sao chỉ kể đó. tao đánh rồi tao không biết trời đất là cái gì hết thì nó giống lạc vô với tụi xì ke ma túy khi mà nó tới cử rồi đó nó hút thì trời đất thì nó không biết nó ra ngoài đường lộ nó múa mấy đứa con gái 14, 15 tuổi tôi đi bắt vô hẻm tôi thấy trời nó múa vậy à tôi tưởng nó bệnh thần kinh tôi hỏi mấy bà bà nó không có đâu sư ơi nó đã rồi đó tôi nói đã cái gì nó nó chích xì ke đó sư tôi nói trời con gái mà chích xì ke bây giờ nó đủ hết thì cái đó là cái cõi trời cõi uh, địa ngục nó giống hệt với cõi trời sắc giới đó khi quý vị nhập vào sơ thiền nhị thiền tam thiền niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật khỏi đếm khỏi cần niệm Phật nữa chìm đắm trạng thái niệm Phật quý vị mới thấy cái đã của của tam thiện nhưng mà cái đã này sau khi xả ra nó làm cho cơ thể mình càng ngày càng cao thượng thêm thì tụi ngạ quỷ nó cũng vậy nó đã thì cũng giống như coi trời sắc giới vậy nhưng mà thân bại thân liệt danh bại xả ra càng ngày càng tiều tị đi tới chỗ chết nhưng mà cái cảm thọ nó cũng đã ná vậy rồi thành ra ta kêu là ghiền mà cái ghiền có tam thiền thì tôi có qua tôi <laughs> mê lắm tối ngày không ăn uống là ra kiếm cái ghế ngồi mà trời nó ngồi bảy tám tiếng ngồi xuống là nó bất thân cái cảm giác là tọa nó tràn hết cơ thể mình mình không biết mình ở đâu chỉ còn ngồi ngoài trời một cái trạng thái lân lân vậy nó tràn hết cả cơ thể thành ra cái cõi này cao vì cái cõi này đó ai chửi gì chửi mình cũng mê trong đó không có nghe tiếng chửi nữa thì cái cõi này là ngon nhân có chữ nhân là khổ là nhân sao gì biết không ở lâu trong đó nó nhàm chán chán chết một mới đầu nhập thì khoái lắm đó lâu ngồi 10 tiếng hai ba chục tiếng có người ngồi 7 ngày 7 đêm thời gian cũng nhàm chán nhàm chán rồi xả ra xả ra rồi bị cái bức xúc quá tải thì sao lọt trở lại cõi địa ngục ngạ quỷ lại đó là từ thức lạc non tiên đấy lưu thành viễn triệu á cũng về cõi tiên rồi rớt xuống trần thế lại cô giáng tiên cũng vậy từ cõi trời đi xuống cõi trần thế chơi và bẻ có qua mẫu đơn rồi làm rụng có qua mẫu đơn bị bắt trói cột vào đó thì từ thức mới cứu con này rồi mới hai người làm vợ chồng rồi ông lên khỏi tiên có dáng hương thời gian ổng chán ông mới nhớ trần thế lột xuống rồi trở lên không được thì đó là đức phải thấy không bền không bền thì chúng ta nhớ chuyện an đà à, đây là tôi kể luôn chứ đúng là bữa nay trả bài thì hết giờ quá ở đây tôi kể kỳ tới trả nha tôi là kể nhiều quá rồi thì chúng ta thấy là cái nhận thức chúng ta sai lầm làm chúng ta đau khổ Năng đà đó cưới công chúa nước gì đó đẹp vô cùng Sắc nước hương trời Chim sa mà cá lị đó. Thì cái đám cưới rồi lại mời Đức Phật đi đám cưới <laughs> Đức Phật đi đâu tu đâu có đi đám cưới Mà ổng là em em cha khác mẹ vậy đó Thì ổng mời cái Đức Phật đi Phật <laughs> cũng chịu chơi đâu đi đám cưới thì đâu có lúc mà đãi Đức Phật ờ, đồ chai này kia Ngài ăn xong cái Ngài đưa cái bát nang đà rửa dùng như lai Nang đà bưng cái bát đi rửa đây Đức Phật đi về <laughs> Rằng bà rửa xong rồi Đức Phật đi xa rồi chạy theo Ơ Như Lai, Như Lai đợi con, con đưa cái bát Như Lai Ngài làm bộ không nghe Ngài đi Ông chạy lót tót lót tót theo mà thần lực của Đức Phật mà cái cách ba thước ba thước đưa không tới Chạy về tới tịnh xá đức phật rửa chân xong leo lên ngồi ông mới là đưa cái bát dân cho thế tôn thì công chúa trên lầu đó là anh đi nhớ về nhá, em nhớ lắm đó <laughs> cái ngày đám cưới mà chưa ông phòng nhớ mà đi đây đó ông nói làm bộ hoài người ta nhớ còn hơn nữa mà trên đó cái éo éo hoài <laughs> người ta sốt ruột muốn chết em đi tới đó đừng đưa đức phật cái bát xin về Phật nó khoan ở lại như lai thuyết bài pháp cho nghe ông để đức phật ông lời nghe nghe chứ còn cái tư tưởng nhớ con chúa thì đức phật biết là thuyết bài pháp động vô cái tâm cái a la gia của phật rồi trước hay lắm mà rồi biết cái căn cơ làm sao rồi trước thẳng cái căn cơ của ông ông nghe rồi cái ông động lòng đức phật hỏi sao giờ con thấy sao nó con nhàm chán quá thế tôn ở thông tiếc sao mà con thấy là phi gia đình của công chúa chắc cũng hạnh và muốn mình phúc đâu nếu hạnh phúc thời gian thôi một vài năm năm mười năm hai ba chục năm mà có con rồi cũng nhàm chán chết luôn thì đức phật nói giờ con thấy nhàm chán con tính sao con tính xuất gia đức phật nói đồng ý ok à, bây giờ kêu xá lợi phất cạo đầu ông liền <laughs> làm liền lập tức <laughs> thì ổng lúc nghe bài pháp ông hứng thú quá rồi ổng khoái còn xuất gia tới nửa đêm còn thiền với tư tỳ kheo rung chuông 11 giờ thức dậy ngồi thiền ông bắt đầu nhớ vợ chứ công chúa mà đám cưới mà chưa được gì hết trơn mà bây giờ lại dẫn đi cạo đầu hồi ông lao quá trời quá đất công chúa ơi công chúa anh nhớ em quá <laughs> rồi mà đấy tỳ kheo rồi thì không được mới đi mát với đức phật sáng đức phật đức phật hỏi có không hỏi có thôi đức thế tôn cho con hoàn tục đi con không chưa có quen được thế tôn thuyết pháp hay con nghe con mê nhưng mà về nhớ là công chúa thì con quên bài pháp hết à thôi ngài cho con về chừng nào con ở con chúa thời gian con nhàm chán con ở xuất gia chứ con chưa gì trơn mà đức phật bắt đi đức phật nói thôi được bây giờ con ôm cái bát đi theo ta <laughs> đức phật không có chấp nhận có chấp nhận gì hết ôm cái bát đi theo đức thế tôn thế tôn phải dẫn qua cái đám rừng đó có con khỉ cái đó khỉ thì nó xấu mà cái rừng trái là nó chạy ra nó bị cháy hết nửa cái mặt đen nám hết mọi nơi mặt Đức Phật nói con có thấy con khỉ cái không, bị trái không? Nói con thấy. Thì con nghĩ con khỉ cái mà bị trái cái mặt này so với công chúa con ai đẹp hơn? Rồi Đức Thế Tôn nói chuyện như kỳ khôi. <laughs> Con khỉ cái nó đã là xấu rồi mà nó trái ở nửa cái mặt mà Đức Thế Tôn so với lá ngọc cành vàng. Công chúa của con. <laughs> thì Đức Phật cười, à, không nói gì hết. Thì Ngài mới dẫn cái Ngài dùng cái thần lực của Ngài đưa ông Nang Đà lên khỏi trời. Thì chúng ta biết là cái khỏi trời dục giới này đó sắc giới thì không có nam nữ còn dục giới đẹp lắm nha nó có sáu cõi cõi tứ thiên vương dạ ma tha quá dạ ma đầu sức khoa quá quá lạc sáu cõi thì càng lên cao chừng nào thiên nữ càng đẹp chừng ấy họ thì dẫn lên tới cõi trời thứ sáu rồi đó thì họ đang đào nói trời ơi cõi này sao mà đẹp quá Nào, ở vô trong cái phòng đó thấy một cái phòng trống thì hỏi xong có phòng này trống nói cái này để cho ông Năng đà ông nói tôi là tôi là Năng đà <laughs> giờ cho tôi ở nó ngài không được đâu ngài đắc quả tam thiền đó ở dục giới này đó thì ngài mới lên đây được ông nói bây giờ tôi lên không được sao bây giờ sao tôi ở đây cái này là cái đức của phật đưa ngài lên rồi ngài lấy lợi cái thần lực của ngài thì ông lọt về cõi người nữa ông về để tu được chừng nào đắc được cõi trời dục giới á à, khỏi trời thứ sáu dục đó mới lên đây được ông nói vậy cho tôi về tôi tu rồi cái phòng này để tôi nha nói ờ, được <laughs> thì đức phật kêu ông về nó không đức cũng thấy tôn về mình con ở lại đây nó làm sao con ở được con không có cái định lực thì tôi như tay lấy lại cái định lực là con rớt xuống cõi người lại ông nói vậy thôi đi về đức phật mới dẫn xuống địa ngục <laughs> cho ông coi biết địa ngục 18 tình như quý vị thấy ở trong cái bản sau đó thì ở trong con người mình ở ngoài cũng có thì sau khi dẫn xuống địa ngục rồi tới địa ngục thứ 18 nó thì ông thấy khổ quá trời khổ hành hình rồi nó nấu giặt dầu nó xéo từng miếng thịt rồi nó có cái giặt dầu nấu sôi bùng bụt mà không có người thì nó mới hỏi mấy ông địa ngục sao cái giặt dầu nấu mà không có hành hình ai hết vậy nó để cho ông năng đà đó chừng nào ông tu á ông xuống dưới đó thì cái này là cái dầu để ông ông nói tôi không phải năng đà nha chắc cái này lộn tên đó <laughs> thì cuối cùng đức thế tôn hỏi con tính sao con nói thôi thế tôn ơi con không muốn làm tiên nữa không muốn công chúa nữa mà cũng không muốn xuống địa ngục nữa con muốn làm phật thôi <laughs> ông nói vậy thì được bây giờ con trở về với ta à, con làm phật thì cô hãy vào giáo hội con nói thôi giờ con chịu tu quá đó con không có muốn làm tiên con không muốn công chúa của con nữa mà con không muốn con kỹ cái mà con không muốn địa ngục nữa con muốn làm phật thôi à, đức phật mới dẫn về thì có mấy tháng sau nó quả bỏ hán thôi quý vị thấy cái thần lực của đức phật như vậy đó thành ra mình đi tu đó đức phật nó có bốn điều khó nhân thân năng đắc thiện duyên năng ngộ phật quốc năng sanh phật pháp năng văn có bốn cái nhân thân năng đắc là được cái thân con người là rất là khó rồi ờ, có cái cô gì bữa đó là vô rồi tự giận hai lần gặp tôi bữa nay có đi không ha à, ờ, tôi giảng cho cổ <laughs> hôm tôi nói là giảng cổ mùng bảy vô nghe đó vì tôi không có thì giờ mà tiếp chuyện từ người là tôi không có sức khỏe à, cổ mang thân người mà cổ tự giận tôi hai lần ghê vậy tự mình uống thuốc độc chết mà cổ đâu phải là xấu cổ đầy đủ căn lành dừng thân đang đắc mà thiện duyên năng ngộ là sanh ra mắt tai mũi lưỡi đầy đủ không có khuyết tật cái này là một cái khó thứ hai rồi Phật Pháp năng văn là nghe được bài Pháp của Đức Phật là rất khó Thời này bây giờ vẫn còn Pháp Pháp môn tịnh độ vẫn còn Người giảng không giỏi thôi Đức Phật thì giảng giỏi tôi giảng không phần một phần ngàn Đức Phật này Nhưng mà còn cái đường lối cho mình đi Mình có thể tu là bốn đường thiện này từ cõi người cũng mà nếu niệm Phật thì vẫn giảng sanh như thường vẫn về cõi Phật như thường nếu không giảng sanh thì tôi xin xuống địa ngục mà không phải tôi mà đó là Phật thích ca ngài không bao giờ nói gạt mình đâu thành ra mình làm sao mà thoát khỏi bốn đường này mình qua nhãn xúc ý xúc và ý thọ ý xúc thì dễ thôi cái gì giữ năm giới không làm năm điều ác phải làm năm điều lành rồi quý vị phải thuộc cái tiến trình năm quẩn đây là tiến trình năm quẩn đây là sắc quẩn đây là thọ quẩn đây là tưởng quẩn thì trong tưởng này có hành có thức trong đó đây là cái tiến trình khác của năm quẩn quý vị thấy tôi giảng rồi cũng gom vậy đó thôi nhưng càng ngày tôi càng đi sâu hơn càng ngày càng làm cho nó sáng tỏ hơn có vậy thôi nha, thì bây giờ nói gần muốn đi xa thì phải bắt đầu từ gần tức là từ cái này thì tới là chúng ta bắt đầu trả cái này nhưng mà trả cho thật gần ha, do duyên căn là khoa học kêu là sinh lý là có cái chưa có cái biết mà có sự sống chẳng hạn là mắt tai mũi lưỡi thân ốc nhưng ốc thì nó là thuộc về tư tưởng rồi tiếp xúc với trần thì khoa học kia là vật lý là chưa có sự sống chưa có biết đó là sắc thân hương vị xuất phát rồi khi hai cái này tiếp xúc với nhau giao thoa nhau sinh ra cái nhãn thức nghĩ là cái biết mà chưa có phân biệt đó là nhãn thức nghĩ tỷ thiệt thân rồi tất cả những cái cảm giác này đó cảm giác lờ mờ của ngạ quỷ tức là chưa có sự phân biệt mới đưa lên cái ốc là ý căn thì nó tiếp xúc với pháp trần là nó sửa sắc thân hương vị xúc này lại thành ra tư tưởng sự phân biệt phân biệt lờ mờ nó kêu là ý thức tức là xúc sanh lờ mờ là sao dạ thưa lờ mờ là chưa có sự ý chí cải sửa chưa có nghiệp chưa có sự đánh đo lựa chọn hành động để tạo nghiệp thì cái này kêu là ý thức tức là cái tư tưởng của loài súc sanh rồi sau đó mới qua ý xúc là khỏi người thêm cái a la da thêm cái mạt na vô tức là có sự tư tưởng mà có đắn đo lựa chọn suy nghĩ hành động để tạo nghiệp thì đó kêu là ý xúc chứ không phải là ý thức nữa thì thôi tới đây là để về sau chúng ta tới đây là được rồi đó tôi nói lại nói lại rồi thì tới cả nha rồi tới tôi vô thẳng à không có giảng dài dài nữa à thấy không là do duyên căn khoa học kêu là sinh lý thì thường kêu là địa ngục địa ngục gì địa ngục hữu gián tức là có sự sống mà chưa có cái biết gồm có mắt tai mũi lưỡi thân và ý nhưng mà ý nó thuộc vào phần đầu não tiếp xúc với trần thì khoa học thường kêu là vật lý tức là chưa có chưa có sự sống chưa có cái biết chưa có sự sống mà chưa có cái biết nữa thì đó là sắc hình hương vị xúc pháp thì chúng ta nhìn ở ngoài chúng ta biết nhìn trong con người mình biết à, con người mình thí dụ sắc là cái gì sắc là cái ghen à, là cái cất rấy là cất nổi rồi về sắc phải không khinh là cái tiếng nói của mình à, còn cái hương đó tức là cái mùi của mình gửi mùi nhang mùi này mùi kia ở trong con người mình rồi dĩ thì là cái mùi chua cay đắng chát mặn nồng còn xúc đây là trơn láng mịn màng mình tiếp xúc hàng ngày thì những cái này có cái biết không à, có sự sống không à, thì chúng ta kêu đó là trần và khoa học kêu là vật lý tức là địa ngục vô gián nó không có sự sống nó phải hàng ngàn hàng tỷ năm nó mới tiến lên được cái căn này rồi cái căn này phải hàng ngàn hàng tỷ năm mới tiếp xúc với trần mới sanh ra cái ngạ quỷ thì chúng ta thấy ngạ quỷ cũng lâu năm mới được á chứ không phải giỡn đâu <laughs> ừ, ngạ quỷ phải trải qua lâu đời đó thì bắt đầu mới là có cái ốc chúng ta thấy cỏ cây đó cỏ cây có có ý căn hồng có không ví dụ có cái ờ, cái cây ờ, ở ngoài đó kêu là cây xanh cây gì đó nó trồng ở dưới đất gì đó nó có sự phân biệt không không nó có cảm thọ không à, có cảm thọ cảm thọ có nói là gì <laughs> cảm thọ là cái rễ của nó nó bò nó đi kiếm nước để nó nuôi cây nó bò nó đi kiếm đất để nó nuôi cái thân nó còn đất đó có cảm thọ không không đất có sự sống không có không có không nè <laughs> có hai thứ đất một thứ đất có sự sống và cái thứ đất không có sự sống đất có sự sống kêu là đất gì mà đất không có sự sống kêu là đất gì à, đất chết quý vị có đi ngoài trung đó quý vị hỏi mấy ông tài xế có những cái núi những cái núi đồi mà núi trọc tức là không có cây gì mọc hết á tôi lấy làm lạ tôi nói sao cái núi này không có cây gì mọc trên trời đất không vậy không tài xế cái này là tụi mỹ nó bỏ săn đặt đó sư kêu là chất độc da cam vậy đó ba mươi mấy năm mà không có cây gì mọc đất này đất chết tức là nó thuộc về về gì về trận rồi thọ khí âm dương chừng ba bốn chục năm nữa thì nó bắt đầu có cái sự sống thì kêu là như là căn <laughs> chúng ta phải để ý à, người học Phật là phải rành cái đó cái răng quý vị còn ở trong cái ờ, rưỡi này cái căn đó cái răng đó là sinh lý hay vật lý à, sinh lý rồi quý vị nhổ ra ngoài thì sinh lý hay vật lý à, vật lý phải biết cái đó rồi khi nói nhất cái răng là quý vị nhất cái gì phải nhức cái răng không <laughs> nhức cái gì nhức cái tủy ở trong răng phải không nên lợi nhà y nó soi cái lỗ nó lấy cái tủy ra thì cái răng hết nhức mà nếu cái răng còn cái tủy thì răng nó kêu là răng gì răng đó là sinh lý còn lấy cái tủy thì cái răng thành răng gì à, vật lý phải để ý nha thì tới tôi hỏi đó muốn học di thức là phải rành những cái đó phải nắm cho vững ngay trong con người quý vị thôi Thấy thành ra cái cây xanh này đó là mình kêu nó là sinh lý nó có sự sống nó là căn bây giờ tôi lợi tôi nhổ ra khỏi cái chậu đó thì nó sinh lý hay là vật lý <laughs> vật lý cây này cây chết đó. cái rễ nó lại bật khỏi đất rồi nó làm sao sống Thành đó quý vị đem vô đi chân đó chừng 7 8 bữa là đem dục phải vậy không? Còn quý vị mà để trong cái chậu vô đây để mà bây giờ đem đem ra phơi xương một năm giờ nó cũng còn sống Vì nó còn cái để nó hút đất hút nước Thành ra mình phải để ý là trong vũ trụ là sâu sắc thân mình cũng đủ hết Tôi móc con mắt ra tôi cắt cái lỗ mũi ra thì do tội thành vật lý hết Hay khi tôi đứt bóng một cái tôi nằm xuống thì mắt tay mũi lưỡi trở thành trở thành do tiêu hết vật lý không có sự sống nữa nhưng mà nên nhớ con mắt chỉ có sự sống cho nó do cái biết điều khiển vì tôi thấy thần thức ra tức là a la gia cái này mới quan trọng tôi lấy a la gia ra khỏi thể xác này rồi thì mắt tay mũi lưỡi còn không còn không còn nhưng mà có có cái sự sống không không nếu mà cái a lại gia tôi nhập vô lợi nữa thì cái xác thân tôi sống lại như cũ thành ra có hai cách chết cách chết của vị vậy là cái chết mắt tay mũi lưỡi thân còn cái chết của a la hán đó là lấy cái thành thức ra thật ra là thâu thần đi vào việc thọ tưởng định thành ra tôi sau này tôi mới hiểu cái đó thì tôi muốn cái gì tôi là không phải tu trên cái này nữa <laughs> mà tu trên cái thần thức á con mắt cái căn này cũng do thần thức cái trần này cũng do thần thức rồi thức xúc thọ ái này cũng do thần thức phát hiện ra mà nếu quý vị tu trên cái này là quý vị lẫn quẩn hoài còn quý vị qua đạo Phật thì quý vị tu nhập lưu nhất dạng lai bất lai là tu trên thần thức Tức là quý vị không tu trên bóng đèn, bàn ủi, quạt máy mà quý vị tu trên cái luồng điện luồng điện với bóng đèn với quạt máy một thứ không khác nhau bây giờ quý vị đang sống với cái cái bóng đèn con mắt cái lùa cái bóng đèn lỗ tai hao cái bàn ủi cái quạt máy thì hễ bóng đèn đứt quý vị nói con mắt tôi đuôi rồi con mắt không có của tôi <laughs> con mắt đuôi sẽ cái biết không có đuôi còn quý vị lấy con mắt làm mình thì đứt bóng con mắt nói tôi đuôi rồi không có tôi trong đó đâu có con mắt đuôi thì có chứ không có tôi đuôi rồi xác thân này chết nói tôi chết rồi cái xác thân chết chứ cái biết cái xác thân chết cái biết không có chết nếu quý vị tu theo có biết quý vị là phật đây là thái tử đi đạt ta đã tìm ra đạo phật nhưng mà không phải dễ vậy đâu nói vậy chứ không phải vậy <laughs> nói cho quý vị biết vậy thôi rồi quý vị sẽ đi hết cái này thì quý vị phải hiểu đạo phật còn nếu không hiểu rằng là không qua đạo phật được nếu qua là đầu Phật dỗn thôi Giống như quốc đầu Long Phất a à, la la không nắm vững cái này Thành ra tôi 45 năm trường tôi mới nắm được cái này Nó khó Nhưng mà ý chí mình mạnh rồi cái gì cũng dễ hết Rồi ý chí mạnh không? Té là nằm dạ luôn hay té là ngồi dậy Nếu ngồi dậy đừng có vô đây nữa <laughs> Nếu là nằm dạ luôn thì thôi ở nhà con đường đây là con đường dài dẫn đó mỗi người phải quyết định cho mình không ai quyết định cho mình hết cái số phận của mình là do chính mình quyết định trên con đường tu tập chúng ta dấp ngã hàng trăm hàng ngàn lần đây chưa phải là lần trận sau cùng chiến đấu đâu không? còn dấp ngã nhiều lần nữa mà hãy dấp ngã 10 lần thì tôi sẽ ngồi dậy 11 lần thì ngày này tu được còn nói con bị tại vì bởi thôi ở nhà đừng có vô đây nghe nữa tôi bắt trả bài hết á à, cái này là tôi đi từ từ là mỗi người phải nắm vững của tôi tặng ra mà làm sư cô với người ta để xong bài pháp này rồi tôi cạo đầu hết à, làm sư cô đừng có ở ngoài ở ngoài quậy lắm à, bây giờ xuống là ai cũng khoái vật chất hưởng thụ quá trời tôi thấy bây giờ ai đây cũng có thần thông hết đó. quý vị chưa tu là quý vị có thần thông rồi thì tôi tu bốn mấy năm mà tôi không có thần thông quý vị có thần thông hết rồi chỗ này năm chục thì ờ, ấy mà tám chục vậy thì cũng bảy chục có thần thông rồi phải vậy không thì thôi tới đây mình tạm dừng thấy không rồi <laughs> thì tới là tiếp tục nữa chắc đồng hồ reo rồi đó thì kỳ tới nắm cái này trả bao nhiêu thôi nhá có sáu căn sáu trần sáu thức sáu sáu thức thôi còn sáu xúc là người và trời dục giới sáu thọ là trời sắc giới sáu ái là trời vô sắc cái này là đắc quả nhập lưu Ờ, cái này là à, cái này mới đắc quả nhập ly Và ờ, cái này đắc quả nhất dẫn lai nhất dẫn lai và bất lai cái này là đắc quả la hán thì có đó lâu quá còn không khéo thì mình nhận cái cái xúc này đó người trời này quả nhập lưu thì lọt ngũ âm mà còn nếu giận nhận cái trời dục giới và sắc giới này nữa là nhất giảng lai thì lọt ngũ âm mà nó khó còn nhận cái nhãn ái này ý ái này đó là a la hán là chúng ta lọt ngũ âm mà thì sau này tôi phân biệt cho rành rẽ rồi phải trả bài rồi phải nắm vững rồi phải làm siêu cô với làm tăng với người ta Nha? thì thôi bây giờ chúng ta tạm dừng <laughs> vậy thì à, trước khi mà